chào anh em à, clip hôm nay mình xin giới thiệu với anh em về một cái sản phẩm à, bát tàng hình khiển sản phẩm bát này ấy, thì anh em à, dùng pin tiết kiệm được rất là bền Đấy. anh em có thể sử dụng các à, hệ thống màn à, soi chúng tôi Đấy, đây là những hệ thống màn điện thoại đen trắng hoặc là anh em dùng màn rơi để bắt xa cũng được ngoài ra anh em thể dùng wifi đây là một wifi để kết nối với điện thoại của anh em anh em à, soi được à, công dụng bên trong thì bây giờ tôi sẽ dùng wifi để anh em à, biết cách dùng cái sản phẩm này đây, đầu tiên là bật wifi lên này thì nó có đèn đỏ nháy ở đây này đèn xanh nháy này em kết nối với điện thoại wifi điện thoại anh em nhé anh em chậm chút này tôi kết nối wifi đó em sẽ dùng cái màn dây nữa đây mình đây là màn tự động hoặc màn điện thoại đen trắng để soi Đó. sau khi kết nối xong rồi anh em vào phần à, phần mềm e camera này và nó hiển thị con chỗ à, này anh em ấn start này đưa lên này Đấy. Dạ. start này thì anh em sẽ à, khi chơi nhá anh em à, tự bắt vào trong này quân vị à, bắt điện của người ta bay quân người ta hết nhé thì anh em à, muốn xem em bấm cho nút khiển này thì nhìn thấy con vị trong đấy nhìn rõ đẹp đấy nhá cho cái này đấy anh em muốn xem anh em bấm phát này đấy. Ừ. nhìn nó chưa đấy. rất là rõ luôn nếu mà anh em muốn bắt xa thì anh em sẽ kéo cái à, sâu này lên đây là ăn anten của nó massage này sơ được nhìn rõ được cái này nhìn rõ sơ được nhìn rõ đánh được à, khoảng tầm 300 phát mở này anh em à, chơi rất lâu dài cả thứ trắng này Đấy. nếu mà anh em có thể đưa bát vào trước cho người ta sóc cá lúc sau anh em đứng thẳng được hoặc là anh em nhờ một bạn nào có làm kỹ thuật cho anh em người ta sẽ ở bên ngoài phím cho anh em thì cái phím đó là một cục dung khiển của chúng tôi chúng ta đưa anh em để anh em phím với nhau chỉ cần à, muốn xem là bấm là nhìn được đấy và đèn này bắt tự động thì anh em khi à, sóc xong thì à, nó hiện thị luôn anh em muốn xem lại anh em phải xoay bát nhưng mà bát kiểu này thì anh em không cần phải xoay bát nữa anh em chỉ cần bấm cái nút này bên ngoài anh em nhìn thấy quân vị bên trong Đấy, bấm phát này tứ đen này bát này là bát à, thật từ anh em nhé thật từ thì khi cắm sạc vào em dùng để sạc dự phòng cũng được mà sạc cắm tiếp vào nguồn điện cũng được đây thì à, nó sẽ hiển thị cái à, đèn màu xanh này em để bát lên thì nó nháy đỏ nháy đỏ là điện vào em để khoảng tầm hai ba tiếng em đánh thoải mái đánh ba đêm cũng được Đấy. rất là ok em chỉ cần đưa bát thôi còn quân nào cũng được nhé quân nào cũng soi được nhé đây tục anh em có thể lên trực tiếp cơ sở chúng tôi để à, thử hàng để test sản phẩm chất lượng sản phẩm chúng tôi có hai cửa hàng đó là bến xe Mỹ Đình thành phố Hà Nội và bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh thì anh em lên tận cơ sở để thử hàng được hoặc nơi thử hàng về cho anh em giá cả thì ưu đãi hợp lý cho anh em anh em nào mà có nhu cầu về cái sản phẩm bát tàng hình khiển này hoặc là các sản phẩm khác về cờ bọc bịp như cái à, chơi bài lá này hay là chơi sóc đĩa hay chơi bầu cua hay là tài xỉu thậm chí là hack game liên hệ chúng qua số điện thoại 0844 17 à, ngoài ra ấy, thì cơ sở thì có những thầy thợ muốn uh, chế tạo tay nghề cho anh em nếu anh em mà muốn chơi xanh chín thì có thể học tay nghề học uh, các kỹ thuật của thầy thợ chúng tôi Đấy, những thầy thợ mà đã có nhiều năm kinh nghiệm đi chơi và họ đã dùng được tích lũy được cái kinh nghiệm để chơi thì tôi từng nghề cho anh em cũng muốn học nghề em phải liên hệ qua số điện thoại 084 mở từ chín này. này rất là ok thì anh em nào mà cần tìm hiểu thêm và tư vấn thì tôi à, xin chào nha